thời căn cứ theo phổ môn ghi chép có một năm triều nhà thanh thiếu lâm tự mưu đồ phản thành phục mình vì vậy khang chánh mới hạ chỉ phải đuổi tận giết tuyệt không bỏ sót một tên nào sau đó từ các loại ngữ nói rằng lúc đó đệ tử thiếu lâm có nhiều người đào tẩu tới cựu kim sơn hoặc là hương cảng hoàng tục còn có nhiều người vẫn bị lính thanh đuổi bắt cho nên mới có câu chuyện như vậy Sư Thúc à Có sao không vậy Cái chân bị chặt rồi Có đau không Không đau Ai da à à, à, à, à, Hả Mùa thành tới rồi Chạy mau đi ơi Tôi đã Sư Thúc nha Ui à ừ. À, súc sinh Đang gặp tai nạn là bỏ chạy Thế Ngọc chạy đi Sư Thúc tôi đâu phải là súc sinh đâu vị trí của chúng nó Được Sư thúc Chờ hôm khác đi nha Ờ Vậy người đó cho chúng nó biết đi Dạ Thế Ngọc Người quên lên lưng ngựa rồi Người còn lên lưng ngựa đó Yeah! Tiểu tử Mà báo tên họ đi Tiểu lâm tục gia đệ tử Phương Thế Ngọc lão quỷ người tên gì Ta đã chờ ngươi lâu lắm rồi Xem hôm nay ngươi chạy đâu que ya Vậy thì thúc gọi lại đánh đi Thôi được cho lần sau nha Đừng để bọn chúng chạy thoát Sư Thúc à, chúng ta qua bên kia ngồi đi Được à? Sư Thúc có sao không vậy Ê súc sinh Lần nào cũng vậy Lần nào cũng vậy mà Không có tính người Con người làm sao có tính người Ây à Sự thốt Sự thốt quá nặng đi Ê bình thường tới tụng kinh Ăn no rồi ngủ Ngủ đã rồi ăn Không nặng làm sao được chứ Sư thúc đừng có nói xấu người xuất gia Qua bệnh ngồi đi Ây à Dù sao tao cũng là sư thúc của người Người nói chuyện phải tôn trọng chút mới được chứ Wow hả sao gió lớn quá vậy Ngôi nhà này không có ai vậy? Hình như là chờ mình tới đó Ui Sư Thúc à Dọn dẹp cũng ngăn nắp ha Ai đó Hả à, Hai sư đồ chúng tôi chỉ đánh bọn quân thành nên mới vô đây Chờ cái chân của tôi bắt đầu sẽ làm tức được khỏi nơi này Sư Thúc Để tôi bóp chân cho sư Thúc Cô nương à Phải tin cậy cái xuất gia Xin cô nương đừng có sợ Lúc mình của gì cô nương này cũng rất khá hả Cặp đùi của cô đẹp quá ha Người ta mặc quần người không thấy cặp đùi của người ta sao Tôi học được sư thúc thôi Sư thúc còn là người xuất gia hay sao Hả? Mì, đồ gần cái ta <laughs> Mô Phật, mô Phật ngồi xuống đi bây giờ thấy đỡ chưa có quân thanh hả cô đừng sợ cô tôi bảo vệ cho cô? thế ngọc cô còn chống cự cái gì bảo vệ cô nương cũng phải lựa thật cờ chứ bộ quân thanh đã tới rồi kìa Ê, à, sư thúc giờ trốn trong này đi quay cô nương cô đứng xa chống thì chúng tôi mới được an toàn tôi cũng muốn trốn quân thanh nè Uầy, cô Nương à Nam nữ thọ thọ bất thân mà Biết điều chúng có được không? Biết điều mẹ của ông Wow, cô Nương à, sao cô nói tục vậy? Huynh đừng nói bóng gió nha Hay đôi bên nữa cãi nhau nữa, mau trốn đi Mau trốn đi Còn dựa vào tôi nữa Đây, đừng có mượn cớ dựa vào tôi nha Vào trong xét coi Dạ, còn các người qua bên kia Dạ gà gì một đá hết vậy ừ. trong nhà không có gì hết di đà phật đừng đừng có nghĩ bậy lục căn còn chưa thanh tịnh phải nói đừng nghĩ bậy mà mình chia tay không không có đi đi tôi nói đi rồi Cô nương đã hiểu lầm rồi Tôi là thiếu lâm tục gia đệ tử Tiến Tâm Lễ lần là Phương Thế Ngọc Còn vị này là môn dân kính ngưỡng trí năng đại sư Cô nương Người trong phòng môn chúng tôi không làm những chuyện gì đâu Tôi biết mấy người không nhận mà Không làm làm sao nhận được Cô nương Không chứng không cớ đừng có nói bậy nha Không chứng cớ hả Dưới tay này là của ai Cô xem nè Bàn tay tôi đâu có lớn vậy Người đến ta có phải không Tại sự tức nhận thôi Cá mẹ cùng lứa từ nước đục thả câu Có lẽ lúc nãy vì Trang lớn cho nên sơ ý chạm tới thôi mà Cô nương Nhìn gương mặt của cô đã biết cô là người biết trọng đại nghĩa Xin cô đừng có câu nệ Nếu có gì mạo phạm Xin cô đừng tha thứ cho Sau này nhất định sẽ báo đáp Hả? Ừ, sư thúc Thái Ngọc Không nên ở đây nữa Mình đi đi Sư thúc quả thật là thông minh Mình đi Đi yeah. Cẩn thận nha Hồi nãy người ngứa ta phải không Sư thúc đừng có vô quan Ta không phải chửi người đâu Ta nói dấu vết này thôi Bàn tay của tôi đâu có nhỏ vậy Vậy không phải là người rồi Không phải là người tức là cô ta Chết rồi vụ án này thật là rất ly kỳ Lên đường đi sư tước Nha Các người bỏ đi như vậy sao Vậy cô nương còn muốn gì nữa Hồi nãy các người hứa với tôi là nó báo đáp tôi mà Phải rồi Hôm nay là ngày thất gặp của mẹ tôi Tôi muốn mời hai vị sư phụ làm mai chay Chuyện này cô nương cứ yên tâm Cô nương tên họ là gì Tôi tên Tiểu Đậu Tôi là Phương Thế Ngọc Tôi tên Trí Năng Hồi nãy đã giới thiệu rồi Tôi sẽ cô quên Mặc kệ ông đi Tôi xếp đặt cho cô Tụng gia đệ nữ thiệt là tụng Tiểu đầu cô nương à Tại sao một mình cô nương lại ở trong quan sinh cùng cốc như vậy Tôi mới từ ở trong lầu xanh chạy ra Để là trở về quê hương thôi Lầu xanh Tôi là kỹ nữ Ba năm trước Quê hương của tôi gặp nạn đói không có cơm ăn Tôi phải bán thân vào trong lòng xanh để nuôi sống cả nhà Bây giờ cả nhà đã đều chết hết rồi Cho nên tôi không làm nữa Sao lại xử lý như vậy Sư thúc à, Sư thúc, sao sư thúc như là chim sợ thành công vậy? Ừ, không sợ bóng gió sao? Hay gì đạp dây tưởng là đạp rắn đó? Ai... Nhất đại tổng sự Không ngờ lại có kết quả như vậy Ai... Ừ. <laughs> Hết cơ hội rồi Lượng phải đấu tranh Phải có thắng bại Thiếu lâm bị quỷ, Đồng môn tư tán Thế Ngọc à dứt khoát ẩn danh mai táng đi tìm kiếm một nơi nào đó để hưởng thụ đời sống cũng được mà sao sư thúc lại nhút nhát quá vậy đang gặp tai nạn lại định bỏ chạy không có bằng lại súc sinh đó hờ tôi chỉ hỏi thử ngươi thôi ngươi tưởng thiệt sao hồi lúc trước khi mà tôi còn ở thiếu lâm tự tôi đánh qua một nhân hạo còn bưng cái lò lửa lớn xuất quan nữa kìa lợi hại vậy sao cô không tin nè tôi dán áo cho cô coi nha nè tả thanh long hữu bạch thọ có dấu sắc nung ở đây nữa nè đi tôi coi Ui trời Cô muốn đốt phỏng tay tôi sao Quỳnh nói bằng cái lời lửa gì chỉ có một đống lửa thôi đã la là rồi Lúc đó tôi đang dàn kế bây giờ thì không có chuẩn bị Tôi là đệ tử Thiếu Lâm Chánh Cống đây nè Tôi còn phải cứu sư phụ nữa Đúng vậy rồi chúng ta phải quan phục lại Thiếu Lâm Cái người nói đã miệng rồi chứ Nói nữa là mẹ của tôi sẽ không được làm mai chay đó Được rồi được rồi Cô ra ngoài lấy củi vào đây đi Được Tôi đi với cô Nè ở đây có mấy khúc cây tụi mình kêu qua bên kia nha được À phải rồi, làm kỹ nữa có cực khổ không? Quỳnh tập võ trong thiếu lâm tự có cực khổ hay không? Dĩ nhiên là cực khổ, bàn tay của tôi chai hết rồi, cô coi nè Tôi cũng được khác gì Quỳnh, cũng giống nhau thôi À nè, lần đầu tiên cô đã cho một người trẻ hay là một lão già vậy? Là một lão già hơn 50 tuổi Lão già mắc dịch đó Không quen biết với nhau làm sao mà làm được Thì nhắm mắt lại làm Vậy cô có sợ không? Dĩ như là sợ Rồi sao đó? Thì là Lúc cô la cảm giác thế nào? Quê huynh đài à Còn nói là tên anh của thiếu làm tự Những chuyện ô quế như vậy cần gì phải hỏi cho rõ Đúng vậy rồi, chuyện nhỏ như vậy cần gì phải lo Phương Thế Ngọc này chỉ là quốc gia đại sự thôi Tôi thì không có hoài bảo như là huynh Tôi chỉ muốn về quê Nè tiểu đầu à Nếu tỉnh rửa tôi sẽ đến quê thăm cô nha Quân em Vậy cô viết địa chỉ cho tôi đi chị ừ. gì? Hả? Có sao không vậy? Không sao Mình đã bị quân thanh bao dây rồi Ây à Chui theo cái ngõ này ra đi mau lên Lẹ lên à. Đạp không À sư thúc đâu Thế ngộ Chạy qua đây à, Sư thúc Sư thúc à Sư thúc Có rất nhiều quân thần Bây giờ tính sao đây Bố trơn Tệ ngọn Tệ ngọn Sư thúc Sư thúc Đại sư Sư thúc ráng chịu nha Sư thúc, Tôi đã tiến đến kìa Dừng lại Phường Thi Ngọc hôm nay người chết chắc rồi Trường Phi là người biết phi thân động thổ Tiểu đạo còn chưa có sự thúc giùm tôi Người coi giỏi tới đây đấu với ta Coi có phải là ba đầu sáu tay không Tới đi Chạy mơ đi làm sao mà chống nổi với tụi đó Tới đứa nào ta giết đứa đó người không muốn đi chết Thì bỏ đau đầu hàng đi Không phải ta đầu hàng người không giết cỏ không Phải Quân tử nhất ngôn lửa tính sao đây bắt nó dậy đi dạ dạ hiệp trích tử ngươi đừng có giết chết sư thúc của ta ta không thể tha cho ngươi đâu ngươi đừng có giết chết sư thúc của ta a di đà phật đừng giết sư thúc của ta sư thúc Suy thương Các bạn đang xem phim tại kênh Minh Lê Thế Giác Chúc các bạn xem phim vui vẻ ấy ta Không làm gì Làm gì đi Bình tĩnh một chút đi quỳ xuống khải bấm thần công lão cẩu qua thượng trí năng đã chết rồi bây giờ tôi có đem một ít qua mọn về đây xin hiến cho thần công qua bển đi vừa mới tới hôm nay Được sống tới hồng liên tự đó là phước đức của các người Ở chỗ này không cho các người luyện công Không cho niệm kinh Các người không phải là đệ tử thiếu lâm nữa Mà là tù phạm của triệu thanh chúng ta Câm miệng Ngươi là đồ tạp chủng bán nam bán nữ Thiếu lâm chúng ta không để cho người khi sư dị tổ đâu Được Mi nói rất lớn tiếng Không biết có bản lĩnh gì Hừ, Muốn đấu nhau cũng được Tổ Vì đệ tử thiếu lâm này rất càng đảm mời qua đây dạ thành công à, ờ, xuyên suốt vào thẳng nha nè dạ. Lâm nữa không Tất cả chúng ta đều là đệ tử của Thiếu Lâm làm gì đó Đúng, rồi. rồi Có chi khi Nếu người có bản lĩnh bước qua đây đứng nói trước mặt ta Thì người muốn làm đệ tử gì cũng được cả Thẳng ra Dạ Thế Ngọc Cẩn thận lại nghe Siêu Quyên, nắm tay chặt nha liên tự ở đây có vô số cơ quan Nếu ai không tuân lệnh Thì cho dù ngươi có bản lãnh cỡ nào Cẩu tặc Thì cũng chỉ có đường chết thôi Cho dù ta chết đi nữa cũng phải bắt ngươi chết theo tức là dân số Có ra dân số này Quỷ hộ thần công Tù phạm to gan không được vô lễ Đại sư huynh thấy không ta không phải là sư huynh của ngươi nữa ta là tổ trưởng đây này ngươi là tù phạm ở đây Hừ, đồ quân phản bội nếu như người muốn giữ lại tánh mạng lập tức qua bển đi thì ra ngươi cũng là ưng nguyện nếu không phải là sư huynh thì ta không có nể mặt cho ngươi đâu hôm nay không có ai có thể ngăn cản ta giết tên ma đầu này, tới đây vậy để ta kiến thức hạt hải vô nhà của ngươi xuất chiếu đi Yeah. để gì có cơ hội thưởng thức hổ hoạt song hình của thiếu lầm tiếp tục đi Yeah. Ngươi sợ á Ngươi mới sợ Không sợ thì tiếp tục đi Quay Ngươi đừng có hối hận nha ゴリな。 tôi thích tôi thích ngọc tôi thích ngọc tôi thích ngọc tôi thích ngọc à tôi thích Bây giờ còn ai là đệ tử Thiếu Lâm nữa hay không? Không còn chứ Hồng Hy Hoàng Lần này ngươi biểu hiện rất tốt Ta bàn thưởng lục di cho ngươi Cảm ơn thật công Dùng được thì cho gia nhập vào tổ làm việc Còn không dùng được Thì ném xuống giếng khô đi Dạ yeah. chỉ thiện sư phụ để đệ tử không nhận ra ta sao Ngươi sợ hả Sư phụ nói coi Cũng phải Nói nhiều cũng tổn hơi thôi Sư phụ phải tiếp tục kiên nhẫn nha Đệ tử tới cứu sư phụ đây nè Đã lâu rồi không gặp nhau Đệ tử chuyên môn đến đây Nói những lời bá láp như vậy Đệ tử quả thật có lòng tốt đó Người sợ ta lắm sao Tôi đã chuẩn bị chết rồi Có gì là đáng sợ Ta sợ nhất là bọn đàn bà la ó ôm sầm Thế nào Ở đây có thấy thoải mái không Mù lớn như vậy làm sao tắm cho được Tôi chưa có từng tắm qua Chỉ lãng phí nước thôi <laughs> không phải nước thường đâu Là nước khoáng tiền lau sơn chánh cống đó Nước này không có bao giờ bị ô nhiễm đâu Tôi nhột lắm Tôi về tắm rửa sạch sẽ Mỗi cô gái lần đầu tiên gặp mặt tôi Thì tôi đều tặng một món quà Cô thích tặng cái gì Cô muốn xin gì cũng được Nhưng mà Không thể xin ra khỏi chỗ này Muốn rời khỏi chỗ này Phải nhờ vào bản lĩnh của mình Tôi không phải là muốn bỏ đi Tôi muốn xin tha cho Phương Thế Ngọc Hắn có quan hệ gì với cô Là ân nhân cứu mạng của tôi Người mà biết báo đáp ơn nghĩa như vậy Tình cảm nhất định là phong phú lắm Tôi rất thích loại người như vậy Vậy xin hỏi Ông chịu thở hay là không thở Có yêu cầu thì là có nhược điểm Thúy Hà Cô phải ghi nhớ Dạ tấn công Sư phụ, tại sao sư phụ ở trong cái giếng nước khô này lâu rồi lại không có chết vậy? Thì đã muốn chết thì lại khó khăn, không muốn chết á, thì dễ thôi. sư phụ, sư phụ mập lên rồi. Ở đây đâu có chọn lựa được gì, bởi vì sư phụ đã quá nhiều thịt. Tội lỗi, tội lỗi. Vậy sau khi mà con chết đi, con có thể để được toàn thây hay không? Sư phụ nói là ăn thịt chuột mà. <laughs> hả có người đó mau giải chết đi dạ nằm trong dưới đống thây ma nha Người chết cũng đâu có gì quá khủng khiếp Nó kìa lôi đứa ra ngoài Dạ Chết rồi mà còn nhăn nhó như vậy Tùng Nhi, cô đi ra ngoài đi Của chúng ta rồi hả Cô là người được trọng dụng bên cạnh của thần công Thân phận cao quý Tôi là kẻ tùy tiện đâu có tư cách phục vụ cô Huynh đừng có nói vậy với tôi Tôi chỉ khâm phục Huynh là một người hảo hán Nên mới coi trọng Huynh Nếu Huynh không hiểu lòng tôi Thì thôi đi Nô tài không dám Vì tôi chưa có chuẩn bị gì hành động Còn có chuẩn bị hành động gì nữa Tôi biết trong lòng của Huynh đang chửi tôi là con chó bản thân Nhưng mà chó cũng có tình cảm đó làm phi cô kỷ lục gì trở lại đây Coi chừng đụng đầu Bái kiến thần công Vết thương của hắn thế nào? Không có quá nghiêm trọng, có lẽ không thành vấn đề đâu Ta nghe nói ngươi từng cứu mạng mỹ nhân của ta Bây giờ ta trả mạng ngươi lại cho ngươi Từ nay về sau Không ai nợ ai cả ừ. Vì muốn cứu tôi Làm cho cô phải chịu khổ tâm Tôi thật là có lỗi với cô Thần công là một người có phong độ Tôi chỉ chẳng qua là có ơn thì phải báo ơn của anh thấy thế nào Tôi đỡ nhiều rồi Còn đau chút đỉnh thôi Để tôi coi coi Có phải đau lắm hay không Cô đừng có quá quan tâm cho tôi Người đứng sau lưng của cô sẽ giết cô đó Đừng lo Tôi sẽ cứu cô đi ra <laughs> Để coi người có bản lĩnh cao cường cỡ nào Hai người là bạn cũ nhau Chắc là có nhiều lời muốn nói Ta không cản trở hai người nữa Ta sẽ đi ra bên ngoài Quân làm gì đó Tôi muốn bước xuống đi vài bước thử Quân đừng có cử động nếu không thì sẽ lâu khôi phục lắm Cô để giùm tôi đi nha Tôi sẽ khôi phục lại nhanh lắm Đừng có ráng gượng nha, Quân có đi được hay không Tôi nói là không sao là không sao mà Cô xem nè, đâu có gì đâu Không tin để tôi đi cho cô coi Không đau nè Không có đau à, Đến nói anh đừng có miễn cưỡng hay không chịu nha. Có phải mỗi người đàn ông đều thích lướt qua như vậy hay không Cô phục vụ cho lão dâm tật đó không có cực khổ sao Ông còn chi chậm tới tôi Nó còn làm bộ làm tịch đó Nè qua bên kia ngồi xuống nói chuyện với nhau Đứng dậy ngồi xuống mặc kệ nó phương thế ngọc cô gái này mới được thành công sủng ấy tôi nghĩ người phải tránh xa mới được đó ta thích thì sao hả ở đây là hồng liên tự không phải là chỗ khác đâu hồng hy quang người phản bội sư môn mình không có kết quả tốt đâu Đóng cửa Hừ, thì là biết lợi dụng cơ hội hả Tôi học theo cô thôi Nè ăn đi Bảo đảm là ngon làm cô giật mình hả? Xin lỗi nha. <laughs> Trong khi cô sợ hãi, ta thấy cô xinh đẹp lắm. vốn là Ta có thể ra lệnh chỉ huy Ta có thể coi thường pháp luật Hoàng đế cũng chẳng làm gì được ta Ở chỗ này Địa vị của ta còn cao hơn thần linh ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha sự không sợ chết hả tôi sợ chết ông đừng có giết tôi ông đừng có giết tôi giờ <laughs> hồi nãy đồng đức ngó thấy cái mặt xấu của ta là bất hạnh cho nó cô phải gìn giữ bí mật cho ta nha tôi biết rồi cái miệng của tôi kín lắm mà tôi sẽ gìn giữ bí mật này thật sao để ta thử coi Có phải Phương Thế Ngọc đang muốn tình gái với ta Hồng hả? Ta đã kêu thả Phương Thế Ngọc rồi Chuyện mà cô đã hứa với ta Tối đêm nay ta phải chấp hành khi cô khiếp sợ thì thật là rất đẹp Thank you. kiếm nha à Đừng xí về chuyện người ta Bằng không từ huynh chỉ đi tìm cái chết á Để lại, để lại, để chết luôn, chết luôn đi, chết luôn đi, chết đó, chết luôn, chết luôn, chết luôn đi, biết này, là biết hả, biết mà, chết luôn, chết luôn, chết luôn, chết chết luôn đi chết đi đợi xuống đây xuống đây dừng tay phương thế ngọc lập tức bỏ cái đao xuống đi ừ? bọn họ làm việc hơi chậm thôi việc muốn giết chết người ta sao ở chỗ này không có tôn trọng pháp luật đâu nếu như người muốn sống lập tức bỏ cái đao xuống đi chỗ đó sao ừ, rồi, bỏ ra, ra, ra, ra, ảo lên đứng qua một bên đi cô em ảo lên ảo lên đứng qua một bên đứng qua một bên đứng qua lẹ lên theo ảo lên đứng qua một bên đi đứng qua một bên đi ảo lên ảo lên ảo lên đứng qua một bên những người không bỏ đào xuống thì không còn cơ hội nữa đâu thế ngọc nè ba đứng đàng hoàng đứng đàng hoàng ảo lên không được đi bày bạ chứ. nghe rõ chưa? đứng đàng hoàng đi nghe rõ chưa đứng vô đứng vô lẹ lên đàng hoàng ảo lên đi ảo lên đứng qua một bên đứng ngay hết ảo lên Ai không có dính dấp chuyện này ngồi xuống đi Ngồi xuống Ngồi xuống Ngồi xuống Ngồi xuống đi Ngồi xuống đây làm gì đây Không cửa không Ngồi xuống đi Ngồi xuống Ngồi xuống Ngồi đi Phương Tiến Ngọc đây là ngươi vậy Là ta đây Làm gì ta bộ người lợi hại lắm sao Chẳng qua cũng nhờ một người đàn bà sống chốt đến ngày hôm nay Vậy là đệ tử của thiếu lâm hay sao hừ Ta thấy người thật là nhục nhã quá đi Người nói cái gì Có gan thì xuống đây đánh với ta Đánh với ta Sợ sao được Ta cho ngươi một cơ hội Đến đài sanh tử Đánh chống kìa vậy gì bỏ bên kia bỏ lên đi mau đi bỏ bên kia bỏ lên đi nè ui bỏ lên ui nhảy lên đi ui chỗ nào vậy? Là trường đấu thú Chính giữa là đài sinh tử Tôi Thế Ngọc quyết đấu với ai đi <laughs> Tù phạm Phương Thế Ngọc Phạm tội trịch thượng Đáng lẽ sư tử Bây giờ nếu bị đánh thắng được đại chủ của bổn trường Thì miễn chết cho Vi Xin mời đại chủ Là ngươi Hồng Hy Hoa phải thanh lý môn hộ nha Nói cái gì? Im miệng Cái gì? Quyết trích tử Ngươi là một kẻ nhút nhát Có gàng xuống này đánh với ta Ngươi là tù phạm Ngươi có tư cách gì đánh cho ta đi Hồng Hy Quang Thần công có gì chứ vậy Hôm nay ta muốn tái thưởng thức hổ hoạt sông hình của các người Nếu người có thể đánh chết được đối phương Thì cô gái này sẽ thuộc về người nhất định không để cho thằng con thất vọng Hồng Hy Quang Ngươi là kẻ phản đồ Chúng ta vốn là sư huynh đệ Hôm nay có người thì không có ta Xuống đây. Hạt hải vô nhai Để ta dạy cho ngươi dạy chiêu quỷ hổ thần công Chỉ là đầu cọp đuôi rắn thôi Không biết phần lớn nhỏ Yeah! mời Ta không cần giải thích với người Bây giờ cùng nhau xuống núi đào Hay là trở lên nói đi Nói đi Thế Ngọc Quỳnh có sao không Mau trở lên đây đi Lên <laughs> Hồng Hy Hoàng Ta thấy ngươi là chó săn không thể nuôi được nữa Hừm, Ngươi tưởng vẽ được địa đồ này Là có thể phá được Hồng Liên tự hay sao Ngươi không ngờ lục gì Ngoài có công phu rất giỏi ở trên giường còn tài ba nữa kìa Thần công Bọn đệ tử của Thiếu Lâm đều là rất háo sắc Chỉ hầm chờ thứ đó À Phương Thế Ngọc Nếu như hôm nay người giết được Hồng Hy Quang Thì con tiện nhân này sẽ thuộc về người Tại sao lại nói như vậy? Ông ta là người gì đây? <laughs> Đại sư Huynh Huynh đã bị trúng kế rồi cuốn cách siêu huynh đệ thật lưỡng dụng gì thoảng hả tao nghĩ chút đi chạy tới xung phong yeah. Dạ. tôi đâu phải là kêu quên xung phong ra coi Má lên Đại sư huynh Gì gì Có rất nhiều đám đóm Có nhiều bị lính hả Sợ cái gì Giải số nhảy số Giải số Mở ra mở đi Mày đi bên kia Giải đi nhảy Giải đi nhảy đi nhảy đi nhảy số Giải Ôi à nhảy Giải mau nhảy mau hả Hả Ui hả Wow Hả Hả chạy lên kia kìa lên đi đi đi mau lên mau lên chạy lên đừng để nó chạy đổ xuống ông muốn làm gì <laughs> ta muốn chơi khi ta chơi chán rồi sẽ đưa cho thuộc hạ chơi cho đến khi nào cô không còn điều kiện cho ta chơi nữa thì ta sẽ đem cô chế tạo thành mục tiêu bản nhân thể coi như là nghệ thuật phẩm giữ lại để thưởng thức ông đi rồi sao con người khi chết rồi thì rất hoàn mỹ không biết phản kháng không có tư tưởng tất cả đều tốt đẹp không thể tả cái tình yêu quái này à, người muốn thưởng thức sao không đi chết đi chờ khi mà chúng ta gặp nhau thì cô sẽ biết thiện ý của ta hãy bắn thần công. tất cả tù phạm đã bắt được hết rồi à, ha, ha, ha, cả một lũ ngu xuẩn này nếu có thể chạy ra khỏi hồng liên tự thì người đầu tiên là ta đây cái bọn chó hồng hy quan này muốn phản lại ta hả chỉ là tự tìm cái chết thôi thúy hà cô hãy canh chừng nó Đừng để sơ hở nha Dạ Chỗ này ta cùng được Quánh kia đi Tính sao đây Mau chạy xuống dưới đi Nhảy đi Ê, tối quá vậy, ê, ê, quá à. Hôi quá vậy Lần trước người đã xuống đây rồi mà xuống xanh à, à, à. Sư phụ Sư phụ người còn xem ta là sư phụ sao Xúc giận Tại sao người không né Phải rồi sao người không né chứ Cái tên phản bội này người đã tàn sát đồng môn Để người sống chỉ là chật đất thôi Ta sẽ giết người, Ta giết người, Sư phụ đã hiểu làm đại sư huynh rồi Sư phụ Con gái chịu cực chịu khổ đến ngày hôm nay Hoàn toàn là vì cứu các sư huynh đệ Sớm ngày được thoát khỏi hổ khẩu này người thật vĩ đại vậy sao Chỗ này có rất nhiều cơ quan Con giả làm chó săn của triều đình Mục đích là gì muốn tìm hiểu các cơ quan ở chỗ này Dạ đúng rồi sư phụ Đại sư huynh có vẽ một bức địa đồ Nhưng bị thần công phát hiện lấy đi mất rồi Thật hả? Dạ thiệt Vậy ta trách làm người rồi Đâu có sao chứ Lúc nãy sư phụ đâu có đánh trúng con đâu Sư phụ, sư phụ tắt nhầm con đó Ta đã dạy cho người bao nhiêu võ nghệ Người không biết tránh né sao hả? Bởi vì võ nghệ của sư phụ cao cường hơn đệ tử À đúng hả Hãy mau tìm cách rời khỏi chỗ này trước đi Hồng Liên tự có một cái kho để thuốc nổ Nếu mà lấy được thuốc nổ Làm nổ hết các cơ quan Thì sẽ có cơ hội chạy thoát Phải Chúng ta đã lọt vào đây rồi làm sao mà có kho thuốc nữa Chuyện này các ngươi yên tâm đi Ta bị ném vào đây cũng đã lâu rồi Nhưng mà không phải đợi chết đâu, theo ta Cái hàng này có thể thông tới ngoài đó Wow, sư phụ đạo được thông đạo lớn như vậy à Sư phụ thật là thần thông quảng đại đó Bộ người tưởng ta thần tiên hay sao hả Ta tình cờ phát hiện thôi Sư phụ mình chạy đi, đi Hey, ở bên ngoài rất là hỗn loạn Chỗ này mới là an toàn hơn đó mà Nếu như các người chạy được ra ngoài Nhớ trở lại cứu sư phụ nha Thiếu lâm tự bây giờ trông cậy vào hai người đó Nhiệm vụ này rất là nặng nề đó Ta kêu ngươi làm ngươi còn dám chối sao Khi xác của sư phụ tốt quá sư huynh mình đi Sư phụ chúng tôi trở về cứu sư phụ tôi con đi nha sư phụ Ờ à, đi đi Cẩn thận nha Biết rồi Biết rồi Hồng Liên tự hiểm ác không khác gì trên giang hồ Có môn hộ thì có đấu tranh Kẻ thắng làm vua, kẻ thua thì làm giặc Đó là sự thật không thể chối cãi Tại sao các người trốn chạy Nếu như các người chịu từ bỏ môn hộ của các người, Thì Hồng Liên tự sẽ tự động tiêu mất Phải thừa nhận nhất triều thiên tử nhất triều Nếu như các người vẫn còn ngoan cố Tức là tự tìm cái chết thôi Tiểu độ Tôi tử thần Tôi thấy ngọc Cẩn thận nha Lại là ngươi Quýt Coi cô định sống hay không ừ, Chó không bao giờ cắn chủ đâu Tôi thấy nào Tiểu đậu Mà nó cứu mùi đi Tụi nó đã chạy ra rồi kìa Tính sao hả Đừng để tụi nó chạy mau đi Không cho một người nào ra khỏi đây Đứng một bên đồ cô chạy đi Người giết ta nữa sao Đại sư huynh có sao không vậy Ta không sao Đủ dở thì đừng có mềm lòng Coi chuyện đám gái này Quỳnh đỡ đây nè tôi thấy ngọc đỡ nha đừng có để để nó nó sập sập xuống xuống bên này nếu đè chết đó Ôi da, các cô con gái thật là phiền phức quá đỡ nữa Sao mi đỡ thế nào Wow, cha nó đẹp bẹp tôi rồi Chết đi Cái con khốn nạn này Ta chống lên lần này Người chống đi Cái chân của tôi Chết đi Siêu Huynh Đừng đánh nữa chân cô để bị gãy Sống vô dụng thôi Lúc nãy sư huynh chạy đi đâu vậy Đi đâu hả Không phải là kêu huynh xem các cô đó sao Đâu có cần đứng cạnh ở chỗ đó Không thấy đệ lúc nãy nguy hiểm sao Sao là không chứ Huynh xem đến nỗi quên mình luôn đó <laughs> ờ, ờ, ờ. Sao tới giờ này mới kêu cầu cứu Chiến lên đi lên Chiến lên Cô sao rồi Quỳnh ừ, nhờ tay chút được không Tiểu đậu Mùi không sao chứ Mà Quỳnh không thấy sao Hình như là mùi hơi mập rồi đó Mở cửa chối ra đi Ờ à. Ây da Sao Quynh làm việc thô lỗ quá vậy Cô đã từng tha cho tôi một lần Bây giờ tôi tha cô lại một lần Wow, ờ. như vậy làm sao mà cởi ra được Cô khó khăn gì, đi mùi thử coi Wow, sao dễ như vậy Tại sao lúc nãy từ mùi không cởi ra đi Hai tay bị trói làm sao cởi ra được, thì là ngu À đúng ha à. Sao lại không cẩn thận chứ Vậy mà cũng tránh không kịp Thế Ngọc Mau trở lên đi Hồng Y Quang Có khí độc chạy mau đi Chạy đi Huynh cứ mặc tôi đi Không được Ừ Huynh chạy đi Hồi nãy có nhiều người thấy Huynh cứu tôi Dù tôi có chạy ra đỡ thần công cũng không tha đâu Được sợ chạy ra khỏi hồng liên tư thì được rồi chết rồi chết rồi ờ, không biết chỗ này là chỗ nào ha Mấy con chuột ốm như vậy chắc là không đủ dinh dưỡng rồi Còn có hứng thú nghiên cứu mấy chuyện này hay sao Ai đó Tất cả đều là thây ma Tên yêu quái này Nó thiệt vô rất nhiều tiêu bản nhân thể ở đây Sao cái thầy ma này hình dáng giống mùi như đúc vậy Mình đừng có nói bậy bạ nha à. Ê, có con rắn bò ra đó Tôi lại sợ Ở nơi mà có người chết mới được thanh tịnh Ít nhất cũng khỏi cần phải đâm chém với nhau sao Không đến làm sao mà chạy ra khỏi hồng liên tự Không biết là chúng ta còn sống ra khỏi chỗ này hay không Mùi đừng lo Quỳnh nhất định sẽ dẫn mùi về quê nhà Thiệt hả đau lắm hả Không sao Chỗ này có cơ quan không Có Nhưng mà Kho thuốc nổ Rất quan trọng Làm sao thành công cho tôi biết Thuốc nổ để chỗ nào Ở đằng trước Nè tôi để cô ta mặt Thì cánh cửa sẽ mở ra Không được ừ, Quay qua tay trái Mới ra cơ quan rồi Đừng nói nhiều Lấy thuốc nổ trước đi à. Hồng Y Quang Cẩn thận Tôi đụng trúng cô hả mình chạy đi à, Mama là cái gì đó à, Cúi đầu Tránh ra Tránh ra Cho con tôi đi Con rắn kìa Hả? Có một con rắn Cần gì phải sợ nó Liền nó đi, liền đi Phương Thế Ngọc Ngươi không phải muốn đấu với ta sao Cần gì phải chạy chứ đi xuống đi Nếu không thì giết chết cô Quỳnh đừng có tin nói là trước đó dùng cái này để giết sư thúc của Quỳnh đó Tiểu đậu Cậu thật Phương pháp của ta không bao giờ thất bại Quỳnh chạy mau đi Tránh ra Chết đi

đây chờ Quynh nha thủ cho sư thúc rồi sâu sắc mình đụng ra rồi mình leo lên leo lên leo lên leo lên leo lên leo lên leo lên leo lên leo lên đồng phi cưng đồng phi cưng mau qua đi qua đi mau lên đồng phi qua đồng phi qua sư phụ sư phụ sư phụ hả sư phụ Sư phụ Sư phụ Thầy sư phụ Tất cả các đệ tử không sợ chứ hả Sư phụ Con rất nhớ thương sư phụ đó sư phụ Ây dạ làm gì kỳ vậy Bà muốn đồng tình luyến ái với sư phụ sao hả Ây dạ Cái tay của ta thì là dơ đó <laughs> Các đệ tử gặp lại sư phụ rất là vui mừng đó <laughs> Vậy chúng ta ở đây chờ chết có phải không hả Sư phụ đường này bị phong tỏa qua không được đâu Mình đi đường này đi Ê, tại sao không nói sớm chứ? Đi mau. Dạ, đi mau, đi mau, đi mau. Đi. Chạy đi mau đi. Mau đi. Chơi đi đi. Chơi đi đi. Tiểu Đậu. Tiểu Đậu. Tiểu Đậu. Sư phụ à, tới đây hết đường đi rồi. Vậy tính sao? Phật dĩ lạc tại địa ngục Thì là khốn nạn mà ừ. Sư phụ ừ. Phật tổ Các con phải làm thế nào Mới có thể ra khỏi hồng liên tự Sư phụ Tụi Phật không có gợi gì hết Có lẽ Phật tổ trách chúng ta không có lòng thành đó Hồng Hy Quang à hả? Đốt nhang đi Đốt nhang đi Tất cả đệ tử nghe đây Chúng ta hãy quỳ xuống Cùng nhau thành tâm niệm kinh Dạ, dạ. Chuẩn bị xong chưa Xong rồi sư phụ Sư phụ <laughs> Cái lũ ngu xuẩn các người Thì là không biết xấu hổ Dám tự xưng là võ công thiếu lâm đệ nhất thiên hạ Đã sắp chết tới nơi Chỉ biết quỳ lại trước cái tượng đá này Tượng Phật này tức là ta đó Nó cũng phải nghe lệnh của ta Ta kêu nó giết người Thì nó giết người Các ngươi có từng nghe rằng Phật dĩ lạc tại địa ngục không Các người thưởng thức nó như vậy Thì xuống địa ngục kiếm nó đi Hả <laughs> chăm sóc sư phụ nha à. tránh ra tránh ra đi Yeah. <laughs> Ngươi làm cho ta thất vọng quá đi Ngươi nương tựa thiếu lâm tự và nương tựa hồng liên tự Có gì khác biệt chứ Ở chỗ này Ta cho ngươi ăn sung mặt sướng Ngươi còn muốn cái gì nữa chứ Hôm nay ta sẽ bắt ngươi chết Lão yêu quái, Cái giỏi ra đây đấu với ta đi Ra đi Đại sư huynh Ở đây làm gì vậy Hay lắm Hay lắm Hai đại tục gia đệ tử thiếu lâm tự cùng đến đây Thì càng hay Cuộc sống của ta ở đây Thật là vô vị đó Lão dâm tật, người đừng có trốn nữa hay ra đi Muốn gặp ta hả? Đi xuống địa ngục kiếm ta đi Hả? Đứng kia kìa Lại đây, kiếm ta đi Lại đây, kiếm ta đi Lão dâm tật, ra đi Quân nghĩ là hắn trốn trong này Đi kiếm đi sư phụ tượng bồ tát bằng đất này sư phụ còn lại làm gì chứ bây giờ phật tổ đang thử lầm của chúng ta đó quỳ xuống đi quỳ xuống cúi đầu tạ tội phải cúi đụng đất cần gì phải đập mạnh vậy ờ, sư phụ ơi sư phụ sư phụ coi coi ánh nắng kìa chúng ta có đường ra rồi phật tổ hiển linh phật tổ hiển linh sư phụ à chỗ đó hẹp vậy làm sao ra ngoài được để sư phụ xin phật còn xin gì nữa lấy thuốc nổ mới được ra đổ tung từng phần này đi hey, chúng ta là người phật môn không được bất kính với phật sẽ mang tội đó hey, cúi lại cúi lại đi cúi lại đi có kiếm được không vậy kiếm không được lại yêu quái. vậy bây giờ tính sao còn tính gì nữa đi cứu sư huynh đệ đi đi mau các ngươi làm sao thắng nổi ta Lão dâm tật, chỉ vì ta không có cẩn thận ngươi đường có đắc ý Thằng nhóc kia Ngươi thì là không biết trời cao đất rộng mà Ngươi làm sao chống nổi ta chứ Được Bây giờ ta cho các người Hãy mở mắt ra mà coi Yeah! sông hình có tài ba gì chứ Để cho người nếm thử võ công vô pháp vô thiên của ta Ta sẽ dễ thành thể hồng Vô biên vô tế Vô cùng vô tận Vô thượng quyền quy Vô ngã cảnh giới Thác hải vô nhai Quỷ hổ thần công Ta tặng một chữ cho ngươi có hiểu không Vô Ta sẽ đánh cho mi vô hồn Thấy không Lên Yeah! Mau lên Chuẩn bị xong chưa Chuẩn bị xong rồi sư phụ Hey, ta không biết phải nói với Phật tổ thế nào đây hả Ây dạ đừng nói nhiều nữa mau đốt đi Người đốt đi Tôi không dám đâu, mình chạy ra mau đi Người còn nhỏ, Phật tổ không bắt tội đâu Qua wow, bộ sư phụ cũng hại tôi đó phải không Đốt đi Sư phụ đốt đi Đốt đi ừ, Không phải tôi đốt đâu Sư phụ đốt đó nha Sư phụ đốt đó nha Người đốt, ta thấy mà Sáng tác chưa hả

Tôi xuống địa ngục thật rồi Quên, có chuyện sư phụ dùng ta Để ta cho cứu người Ờ à. Đồng thiên cân Mau chạy đi Quỳnh có nhìn thấy tiểu đậu không Không thấy Không được, tôi vừa động kiếm cổ Thiên Ngọc Nè tiểu đậu à Mùi đang ở đâu vậy Tôi thấy rồi Mùi đang ở đây nè Mùi đang ở đây nè Tiểu đậu Quỳnh đang ở trên cầu nè Quỳnh nhìn không có thấy mùi ở đâu hết Mùi ở đâu vậy Mùi đang ở dưới cầu đó Quỳnh đi bà xuống này cứu mùi đi Quỳnh nhìn không thấy mùi Quỳnh bà xuống cứu mùi nè Mùi đừng có kêu nữa Bây giờ phải bình tĩnh lại đi Quỳnh xuống cứu mùi nha Phải bình tĩnh cao như vậy nhảy xuống dưới không phải là tìm chết hay sao Quỳnh nói cái gì đó Quỳnh nói cái gì vậy mà nghe không có được Mùi đừng có la nữa mà Tôi thấy ngọt Quỳnh mà tới này cứu Mùi đi <laughs> Mùi đừng có la nữa mà Quỳnh đi mà tới đây cứu Mùi đi Đừng có la nữa Đừng la nữa Quỳnh mà tới cứu Mùi đi mà <laughs> Quỳnh cũng nguy hiểm rồi nè Nha Đã kêu đừng có kêu nữa mà Mùi đừng có kêu Có lẽ Quỳnh bị quản hồn quản giết thôi không ngờ công lực của mùi cao cường Chỉ kêu la là long trời lở đất Vậy bây giờ tính sao đây Cái chân của mùi bị thương không đi được đâu Tôi đừng để quên cổng mùi nha Ờ Anh điên à Anh mới từ giờ hay sao đi qua bên này nè Ờ Không biết đằng trước có ngõ ra hay không hả Ngày đầu tiên gặp mặt mùi quên biết là đi vào con đường chết rồi Mùi nói vậy có nghĩa là gì Mùi không biết tình yêu rất vĩ đại sao Đó, đằng trước có lửa kìa tụi mình quay trở lại đi Mau lên Mười có sao không vậy? không bị thương chứ? Không sao, cũng tại Quynh thôi để xe lại nói chỉ có con được chết? Ê, ở trên kia có ai không vậy? Có ai ở trên không vậy? Wow. Lần này gì mùi? Hai Quynh chạy không có thoát Thì là không đáng chút nào Thực ra chuyện này không có mắc mới tới mùi đâu Người bị liên lụy là mùi đó Thật ra Bị liên lụy là nó Nó không bao giờ nói ra một tiếng Làm người phàm thì là phiền phức Không phải là người đấu với ta thì ta đấu với người Chị đầu à Hãy nắm chặt bàn tay của Huynh Dù Huynh không thể dẫn mùi ra khỏi hầm liên tự Huynh cũng sẽ dẫn mùi về Tây Thiên Quay Hai người tỏ tình lãng mạn nhau xong rồi chứ Mau lên đi Sông sắt cứng quá tôi ra không được đâu Mau lên đi. Mau lên đi. không nghĩ quán. Sao mở ra dễ quá vậy? Mau lên Mau đi, lên đi, làm gì đó. Ờ được được, mau lên. Nè, lên đi chờ nắm đi. Lẹ lên đi. Nè. Nè, cẩn thận nha. Mau lên. Ừ. Quay. Nè, cẩn thận. Ôi, quay à. Huynh à. không phải là cố tình đâu, nhưng mà cái đích của muội thì là đẩy đà quá. Hả? Nè, sao không kéo tôi lên vậy? Sao vậy? Mau lên đi, sắp sập chút rồi. thì là ghét quá đi, hai người này cứ đến làm chị đà cản mũi. bên kia đi đi bên kia phụ à Chúng ta đến đây chia tay nha Để đệ tử đưa tiểu đầu về quê hương sẽ trở lại hội hợp với các sư phụ Được Thế Ngọc à Ở trên thế gian này còn có rất nhiều chỗ hại người ta như là ở trong hồng liên tự Ngươi phải cẩn thận đó Dạ đệ tử biết rồi sư phụ Các sư huynh đệ Các vị phải bảo trọng Huynh đi nha Làm lễ thành hôn rồi mới trở về nha Tụi tôi đang chờ huynh đó À phải dạ, rồi Tụi dạ, tôi dạ, chờ đợi huynh <laughs> Đừng có nói chơi nữa tôi không bao giờ biết nói láo đâu Đại sư huynh Phải bảo trọng nha Nè à. Tiểu Ngọc à. Đừng quá cách trở vậy nha Mùi đưa kia người cho quên. Tạm biệt nha Ê tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm à. biệt Chào Ê tạm biệt Hai đứa À thì là xứng đôi vừa nữa <laughs>